Alo, bác vâng, xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào đến toàn thể anh em nhé. Và xin được cảm ơn tất cả anh em đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình lên video tham khảo cầu kèo chốt số cũng như là tham khảo những cái đường cầu của chúng tôi ở trên video. Hiện tại thì đồng hồ đã điểm sang đó là 18 giờ 35 phút rồi anh em ạ. Buổi chiều tối thứ ba ngày mùng 2 tháng 5 nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục hành trình của mình đúng không ạ? Chúng ta sẽ tham khảo cầu kèo này, chúng ta sẽ chốt số này chúng ta sẽ dự đoán này cũng như là gửi đến cho tất cả anh em những con số mà chúng tôi cảm thấy tâm đắc nhất và quý anh chị em cũng như là toàn thể các bạn đã và đang theo dõi video chúng tôi rồi thì anh em hãy nhanh tay đăng ký lại kênh cũng như là hãy ấn cho bên mình một lượt like nhé điều đó thì nó không mất gì của tất cả anh em ạ hãy ấn cho bên mình một lượt like này để chúng tôi có cái niềm động lực cũng như là để gửi đến cho tất cả anh em những con số tốt nhất mỗi ngày và đặc biệt hơn nữa là anh em yêu mến chúng tôi thì anh em hãy đăng ký lại kênh để nhận những cái đường cầu cũng như là những con số mà chúng tôi chốt lên cho tất cả anh em mỗi ngày. Được chưa? Ngày hôm nay thì à, bảng kết quả trả thưởng đã trả thưởng xong cho tất cả anh em rồi. Ngày à, mùng 2 tháng 5 đấy các bạn. Mùng 2 tháng 5. Thì à, ở trên đường cầu video mình đã chốt cho anh em bạch thủ 93 này. Song thủ đó là 57 và con 75 nhá. Mùng 2 tháng 5 đây. Đây là cái video của ngày mùng 2 tháng 5 anh chị em có thể quay trở lại cái video ngày mùng 2 tháng 5 để biết chi tiết và rõ hơn những kết quả mình đã chốt cho anh em nhé. Như vậy là đường cầu bạch thủ 93 chúng ta đã hoàn thành 93 này. Song thủ 5775 chúng ta đã hoàn thành con 57 này. Đúng không ạ? Kết quả nó rất là rõ ràng, rành mạch và chất lượng cho tất cả anh em rồi. Vì thế không còn gì nữa. Vì thế còn gì nữa mà anh em hãy đã không để lại cho bên mình một lượt like ạ. Thật sự là rất là vui. Chúng tôi vui vì đã gửi đến cho tất cả anh em những con số tốt mà anh em vui vì đã tham khảo được những cái đường cầu cũng như là những con số tốt ở trên video chúng tôi. Và thật sự là như vậy, ngày hôm nay chúng tôi đã mang tới cho tất cả anh em những con số tốt. Bạch thủ 93 đã nổ, song thủ 5775 đã nổ. Chỉ hơi tiếc một chút là ngày hôm nay cái dàn đặc biệt của mình nhé. Cái dàn đặc biệt mình đã chốt cho anh em đó là chạm 0 và chạm 2 thì ngày hôm nay chúng ta đã không hoàn thành rồi, đã không hoàn thành thì cũng khá là đáng tiếc, khá là đáng tiếc nhưng mà dù sao đi nữa thì à, tập trung chủ yếu chúng tôi bắt lô cho tất cả anh em thì ngày hôm nay đã rất là tuyệt vời rồi đúng không ạ một lần nữa xin được chúc mừng cho tất cả anh em nhé tất cả những người ngày hôm nay theo lô số của chúng tôi những ai theo lô số của chúng tôi ngày hôm nay những ai tiếp cận được video của chúng tôi ngày hôm nay rồi và những ai đã xem và đã theo dõi video chúng tôi ngày hôm nay rồi thì hãy nhớ là nhiệt tình nhé vui vẻ ấn cho mình một lượt like và hãy để lại được những cái comment, những cái ý kiến của tất cả các bạn dưới phần nhận xét cái video này để à, chúng tôi có thể hoàn thiện cái công việc của mình hơn và gửi đến cho tất cả anh em những con số tốt hơn và đặc biệt là anh em có những cái đường cầu nào tốt, những con số nào tốt thì anh em hãy để lại dưới phần comment video này nhé để chúng ta cùng nhau tham khảo cũng như là cùng nhau lựa chọn đúng không ạ? Như vậy là kết quả đã rất là rõ ràng cho tất cả anh em rồi. Chắc là mình cũng xin được thống kê lại một chút cái kết quả ngày hôm nay nhé. Mở kết quả chấm nét lên cho dễ nhìn này. Ngày hôm nay thì đặc biệt về con 65 nhỉ anh em nhỉ? 00865. Bộ số đó là 865 tâm càng 8 đề chạm 6 chạm 5 tổng 1 anh em ạ. 1 nhé. Thế còn về kết quả lô tô thì à, để xem nào. Ngày hôm nay thì à, có một cái đầu số rất là tuyệt vời cũng như là một con số rất là tuyệt vời mà nổ rất là rực rỡ cho anh em. Ngày hôm nay thì có hai đầu, đầu không và đầu 6 nhé, mỗi đầu chúng ta nổ 5 nháy. Và đặc biệt nhất là đầu 0 là chúng ta có 02 2 nháy, 08 3 nháy, một con số nó hết sức hết sức là rực rỡ ngày hôm nay nếu như anh em nào theo con 08. Đường cầu 08 ngày nay thì cũng có rất là đẹp, chúng tôi cũng có tìm hiểu được. Nhưng mà chúng tôi thì chốt số sau khi bảng cửa thưởng đã quay xong, cho nên là chúng tôi nhỡ không thể chốt cho anh em 08 được. Ngày mai nhé, Ngày mai thì à, anh em có thể lên à, video chúng tôi vào lúc 16 giờ để nhận con số mà mình chốt và mình ghi ở dưới phần comment cái video nhé. Đấy, lúc 16 giờ anh em có thể quay lại vào lúc 16 giờ và tức 4 giờ chiều ấy để anh em theo dõi đường cầu của chúng tôi chốt cho anh em à, ở dưới phần comment nhé. Còn số ở trên video thì là số sau giờ quay, còn số dưới phần comment là cái số mà chúng tôi nghiên cứu cũng như là tìm hiểu được sau cái khoảng thời gian mà chúng tôi mày mò tìm kiếm nhé. Như vậy là ngày hôm nay thì có hai đầu khá là được giữa đầu 0 và đầu 6 đúng không ạ? Đầu 7 thì có 70, 73 và 77, riêng con 70 nổ hai nháy này. Đầu 4 nổ hai nháy là 43, 44, đầu 5 nổ 52, 56, 57. Đầu 8 thì nổ 81, 86, 88. Đầu 9 nổ 93, 98, còn lại đầu 1, đầu 2 và đầu 3 thì mỗi đầu nổ một nháy thôi. Đấy thì kết quả thì anh em cũng đã biết rồi thì mình cũng chỉ uh, thống kê lại một chút như vậy thôi để anh em có thể nhìn rõ được cái kết quả ngày hôm nay. Còn để tham khảo một chút số cho anh em cho ngày mai Tức là ngày mùng 3 tháng 5 nhỉ Mùng 5 Thì mình cũng có một cái đường cầu cũng khá là đẹp Cũng gửi đến cho tất cả anh em Đấy, Thì mình sẽ chốt số cho tất cả anh em luôn Để anh em có thể tham khảo nhé Video của bên mình thì chỉ có 4-5 phút thôi Cho nên anh em chịu khó theo dõi hết video nhé Anh em chịu khó theo dõi hết video Ngày mai thì mình sẽ bắt cho anh em bạch thủ Song thủ này Cặp uh, song thủ thì mình sẽ bắt cho anh em Đó là cặp 3883 nhá 3883 này bạch thủ nhá bạch thủ thì à, mình sẽ bắt cho anh em con 26 bạch thủ sẽ là con 26 này song thủ là 3883 anh em có đồng ý với những con số mình đã tham khảo ở trên video không ạ anh em đồng ý thì hãy nhớ để lại cho mình comment chữ ok nhé anh em để lại cho mình comment chữ ok để à, mình có thể là nhận biết được là ngày hôm nay có bao nhiêu anh em trùng máu với mình Đấy, có bao nhiêu anh em trùng mở mình với con bạch thủ 26 và song thủ 3883 này. Còn ờ, đặc biệt thì mình nghĩ là mình sẽ tham khảo cho anh em chạm 5 à, à, và chạm 1 và chạm 5. Đấy, mình nghĩ là mình sẽ tham khảo cho anh em hai chạm này, chạm 1 và chạm 5 nhá. Còn dàn rút gọn của mình thì chắc là mình sẽ bắt 15 51 này. 10 uh, 2 đi. 13 17 năm à, hai năm ba năm mươi bốn năm mươi à, tám đấy đấy là cái dàn rút gọn của mình nhé dàn rút gọn đặc biệt này đầu đuôi thì uh, chạm đầu và chạm đuôi thì mình sẽ bắt cho anh em đó là chạm một và chạm năm đấy còn đây là dàn rút gọn đấy, anh em mà nhận định cũng như là trùng cầu với những cái số mình chốt thì anh em uh, hãy để lại cho mình comment chữ ok nhé chữ ok hoặc là chữ ổn đấy để cho chúng ta có thể là biết được những con số mà tất cả anh em kết như nào và đặc biệt là anh em có con số nào kết thì anh em hãy nhớ là để lại dưới phần comment video này nhé. Chưa? Và cuối video xin được cảm ơn tất cả anh em đã bớt chút thời gian cũng như là nghe được cầu của chúng tôi và xin chúc cho tất cả anh em đại thắng thành công và đặc biệt là chúng ta sẽ có tình nhiều sức khỏe nhé. Có sức khỏe thì chúng ta sẽ làm được rất là nhiều điều trong cuộc sống này đúng không ạ? Ok xin được chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào ngày mai.